Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi nhận định thị trường tiếp theo của mình. Mình là Đạt và một tuần vừa rồi mọi người giao dịch như thế nào? Lợi nhuận có tốt không? Một tuần vừa rồi chúng ta đã trải qua khá là nhiều biến động, thị trường biến động khá là mạnh. Mà trước tiên đi vào cái buổi nhận định ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng qua một chút về những cái chiến lược tuần trước chúng ta giao dịch và chúng ta đạt hiệu quả như thế nào Đấy. Và tuần vừa rồi chúng ta đã khá là thành công khi đã có lợi nhuận là 840 pip, 840 pip khi mà những cái sản phẩm uh, chủ yếu chúng ta đã giao dịch đó là sản phẩm vàng và những cái cặp tiền liên quan đến đồng G. Đấy, thì chúng ta đã đưa ra một cái chiến lược khá là chính xác trong cái buổi mà à, quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ. Đấy, chúc mừng tất cả mọi người đã theo kèo à, theo bám sát cái chiến lược mà tuần trước mà chúng ta đã đưa ra đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt bây giờ chúng ta sẽ đi qua một chút về những cái cặp tiền những cái cặp tiền mà những xu hướng để tuần sau chúng ta giao dịch à, hiệu quả hơn đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra một chút về DXY đấy DXY thì sau cái cuộc sau cái cuộc họp FOMC và quyết định tăng lãi suất của Fed Định Yên hiện tại đang có một cái lực mua khá là mạnh và đã phá được cái đỉnh, phá được cái đỉnh 112, phá được cái đỉnh 112. Và từ giờ đến cuối năm theo như cái nhận định và những cái chính sách của Fed thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên đâu đó khoảng 4,4%, 4,4 đến 4,6% và cặp tiền này hiện tại vẫn đang được hỗ trợ đi lên và cái đỉnh gần nhất và cái đỉnh tồn tại rất là lâu năm đó là quanh khu vực 111 110 111 đã bị phá và cái lực mua hiện tại đang rất là nhiều và cái vùng mà cặp DXY này có thể đi lên trong thời gian tới <clears throat> đó là có thể đi lên lại những cái vùng cao hơn vùng đỉnh vùng đỉnh cao nhất của cặp này đấy đó là quanh khu vực 119 đến 120 120 đấy đấy là về dài hạn còn về ngắn hạn thì cặp DXY có thể quay lại có thể quay lại cái gì test lại cái vùng kênh giá cái vùng trước mà nó bị break qua cũng là cái vùng những cái đường MA hội tụ và đường giải uh, uh, ben giữa của Bollinger Band đấy đó là quanh khu vực 111 thì sẽ điều chỉnh về cái quanh khu vực này có thể điều chỉnh về quanh khu vực 111 111.5 đấy và tiếp tục đi lên cái vùng tiếp tục đi lên những cái vùng đỉnh cao nhất của cặp DXY đó là quanh khu vực uh, 120 120 đấy. <clears throat> đấy là về cái xu hướng của đồng tiền đô la Mỹ sẽ đi lên có thể đi lên cái khu vực đỉnh cao nhất đó là quanh khu vực 120 đấy tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một chút về cặp uh, cặp vàng đi cặp vàng cặp vàng thì tuần trước chúng ta đã rất thành công đã rất thành công khi mà chúng ta đã đoán được đúng xu hướng của vàng trong uh, ngày thứ hai thứ ba thứ tư nhưng mà vàng sai sideways ở trong biên độ từ 1660 đến 1680 và đã có lợi nhuận cực kỳ là nhiều ở trong biên độ này và chiến lược tăng 75 điểm của Fed cục dự trữ liên bang Mỹ chúng ta đã đưa ra một cái chiến lược cực kỳ là hoàn hảo cực kỳ là hoàn hảo khi mà biên độ của cặp vàng vẫn sideways ở trong biên độ này và ngày hôm qua kết thúc ngày hôm qua kết ngày thứ sáu thì em đã báo mọi người ở trong nhóm chúng ta cần lưu ý cái biên độ từ 1660 đến 16685 thì đây đó là cái quyết định cho cái việc mà xác định được cái xu hướng à, trung hạn của vàng ấy và ngày hôm qua vàng đã có một cái nhịp giảm điểm cực kỳ là mạnh cực kỳ là mạnh khi đã phá qua được vùng 165x rồi 165x rồi và đã xác định được cái xu hướng của vàng trong cái thời điểm hiện tại và cái vùng 165x này không giữ chân được cho vàng đấy không giữ chân được cho vàng nữa và cặp vàng sẽ còn đi xuống những cái vùng giá thấp hơn những cái vùng giá thấp hơn đấy và cái hiện tại thông tin hiện tại khi mà đồng đô la Mỹ hay là cục dự trữ liên bang Mỹ hiện tại đang đẩy mạnh và ủng hộ vị thế cho đồng đô la ủng hộ đồng đô la và cái cặp vàng này ảnh hưởng rất là nhiều và trong thời gian tới cặp vàng này sẽ tiếp tục đi xuống sẽ tiếp tục đi xuống và chúng ta à, sẽ không mua dài hạn ở quanh khu vực 165x đã chiến lược của chúng ta đã bị à, phá bỏ rồi đấy chúng ta đã ăn được mấy lần ở quanh khu vực này ờ, mấy lần rồi và vàng sẽ đi xuống và cái vùng mà em đang quan tâm đối với các vàng hiện tại đang quan tâm đối với các vàng hiện tại đó là quanh khu vực mà em vẽ ở đây đó là quanh khu vực ờ, uh, 1600 đó quanh khu vực 1600 vẽ mà mình xóa đi đấy đây là cái khu vực mà vàng sẽ tiệm cận trong ngắn hạn đó là quanh khu vực 1600 à, hy vọng đối với cặp tiền vàng này cặp tiền vàng này có thể giữ chân được vàng ở quanh khu vực 1600. Các chiến lược tuần sau chúng ta sẽ canh sell về vùng ít nhất là quanh khu vực 1600 đối với cặp tiền vàng. Đấy, và xa hơn đó là 16 155 155x đối với cặp tiền vàng. Đấy, chiến lược của chúng ta sẽ là canh sell sang tuần các tiền vàng này hiện tại vẫn chưa được hỗ trợ không có một thông tin chưa có một luồng thông tin nào được hỗ trợ cho cặp vàng có thể đi lên đại cả và cái áp lực bán hiện tại cực kỳ là nhiều áp lực bán cực kỳ là nhiều và chiến lược chúng ta sẽ canh sell về một năm một 1600 đến một một sáu sáu mười hai mười hai đấy và về ngắn hạn về những cái vùng mà chúng ta canh sell về cặp vàng đó là cái vùng mà trước đó thị trường nó break qua Đấy, đó là quanh khu vực 1655 đến 1656. Chúng ta có thể à, xeo cặp vàng ngày xuống, sell cặp vàng ngày xuống, sell cặp vàng ngày xuống. Đấy, và cái vùng đẹp nhất để chúng ta sell đó là quanh khu vực 168X 1700 chúng ta sell cặp vàng này xuống ờ, về 1600 đấy là chiến lược tuần sau đối với vàng chiến lược trung hạn đối với vàng hiện tại khi nào mà vàng à, chạm cái ngưỡng 1600 thì chúng ta sẽ xem xét sẽ xem xét những cái thông tin những cái quỹ ấy những cái quỹ những cái lượng thông tin thì ủng hộ có thể hỗ trợ được vàng lên hay không thì chúng ta mới xem xét mua còn không thì cái xu hướng chính của cặp vàng vẫn đang là xu hướng xuống và nó có thể tiệm cận những cái vùng sâu hơn như là vùng 155x đấy cái vùng 155x cái vùng rất là quan trọng đối với cả tiền vàng đấy về cái xu hướng tuần vàng tuần sau chúng ta sẽ canh xeo xuống tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một chút về cặp dầu cặp dầu cặp dầu hiện tại đã phá vỡ được quanh khu vực uh, đã phá vỡ được quanh khu vực 80 82 và tuần trước thì chúng ta đã có những cái kèo mua kèo mua dầu ở quanh khu vực 80 82 đã có lợi nhuận rồi chúng ta đã bị uh, uh, đã có lợi nhuận rồi và hiện tại vàng vàng chúng ta đã có lợi nhuận đâu đó khoảng 5 600 bit khá là ok khá là ok và với tình hình suy thoái và suy thoái kinh tế toàn cầu như thế này thì cặp dầu hiện tại thì chúng ta cũng không nên giao dịch cũng không nên giao dịch và đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là cái vùng gần nhất của cặp dầu đó là quanh khu vực 7 năm 7 năm 76 thì chúng ta có thể mua dầu lên và cái trend tăng của dầu hiện tại đã bị bẻ đã bị bẻ, đã bị bẻ, và dầu có thể về lại được quanh khu vực uh, 75 76 thì chúng ta có thể mua ngắn hạn với cặp dầu mua ngắn hạn đối với cặp dầu còn về giao dịch dầu thì em cũng không khuyến khích mọi người ở trong nhóm lớp học hay cũng như ở trong nhóm thực chiến mọi người giao dịch dầu tại vì cặp dầu kỹ quỹ của nó cực kỳ là lớn và cái biên độ dao động của nó rất là lớn đối với những anh chị chưa có kinh nghiệm mà chưa tìm hiểu kỹ về thị trường sẽ đem lại một cái rủi ro cực kỳ là lớn cực kỳ là lớn để cho mọi người đấy có thể ờ, à, đem lại nhiều rất nhiều rủi ro rất nhiều rủi ro cho mọi người giao dịch dầu nên là em cũng không khuyến khích mọi người giao dịch dầu và em FLA cặp dầu có thể về lại được quanh khu vực 7 năm 7 năm thì chúng ta có thể mua ngắn hạn được đối với cặp dầu mua ngắn hạn được đối với cặp dầu đấy đấy là về cặp dầu tiếp theo đó là cặp cầu u tiếp theo đó là cặp eu đi cặp eu đi cặp eu hiện tại cặp eu hiện tại với những cái thông tin gần đây với những cái quyết định của liên minh châu âu gần đây với những cái chính trị những cái uh, chính sách gần đây và những cái thông tin liên quan đến chiến tranh thì cặp eu này uh, rất khó có thể hồi lên lại được và cặp này có thể về lại những cái vùng giá sâu hơn của cặp này cặp EU và hiện tại có thể về lại được ít nhất là quanh khu vực 0.9 đối với cặp EU và xa hơn đó là 0.87 đối với cặp EU và thị trường hiện tại đang trong một cái giai đoạn chen cực kỳ là mạnh chúng ta không nên bắt đáy thời điểm hiện tại không nên bắt đáy thời điểm hiện tại nữa không nên bắt đáy thị thời điểm hiện tại nữa và thị trường đang rất là đao chen và có thể về lại những cái vùng đáy à, 0.84 0.85 đối với cặp EU này đối với cặp EU này chúng ta không nên bắt bái đáy thời điểm hiện tại và khi mà cái khủng hoảng kinh tế hiện tại nó đang ngày một leo thang ngày ngày một căng thẳng ngày một căng thẳng thì thị trường chắc chắn sẽ bị đao chen và chúng ta không nên mua mở vâng. những cái lệnh mua buổi zoom trước thì em đã cho mọi người những cái lệnh mua đúng không có cái lệnh mua ờ, đối với những cặp EU nhưng mà đối với thời điểm hiện tại khi mà những cái thông tin gần đây đã xác nghiệm nhận trong một cuộc khủng hoảng kinh tế đang triền miên đang rất là phức tạp và rất lâu nữa ít nhất là một năm thì mới sang năm thì mới có thể bình ổn lại được và cái cặp EU có thể giảm điểm và những cái chiến tranh gần đây à, EU đang rất là suy thoái rồi suy thoái rồi và cặp này có thể đi tiếp tục đi xuống nữa ở cái vùng đó là quanh khu vực 0.85 và sang tuần về cái chiến lược đối với những đồng liên quan đến USD uh, à, hay Liên minh châu Âu USD Đấy, trước là USD chúng ta sẽ canh mua lên và sau là USD chúng ta sẽ canh à, bán xuống và đặc biệt là những cái đồng liên quan đến Liên minh châu Âu Ờ, Liên minh châu Âu thì chúng ta sẽ canh bán xuống thôi canh bán xuống thôi và canh bán về 0.84 0.85 đối với cặp ở ờ, EU đấy đấy là về cái chiến lược dài hạn đối với những từng cặp tiền ở trong video này và tất cả những cái chiến lược chiến lược ngắn hạn scalp scalp thì em sẽ uh, uh, cập nhật hàng ngày uh, cho mọi người ở trên nhóm lớp học ở trên nhóm lớp học cũng như nhóm nhóm thực chiến và hàng tuần em có những cái buổi zoom buổi zoom buổi chia sẻ kiến thức để cho mọi người zoom thực chiến để cho mọi người có thể chủ động giao dịch được đấy tiếp theo đó là cặp GU cặp GU thì GU tương tự như ờ, cặp EU khi mà liên quan đến đồng USD sau USD và Liên minh châu Âu và những cái nước châu Âu hiện tại hiện tại đang giảm điểm cực kỳ là mạnh và trong một cái nền suy thoái suy thoái ba GU hiện tại đang chạm cái ngưỡng khá là thấp khi mà cái đáy của khung tuần cũng đã bị phá cái đáy của khung tuần cũng đã bị phá và cái vùng và những cái thông tin gần đây thì đối với cặp GU thì rất có thể nó sẽ tiếp tục giảm điểm tiếp tục giảm điểm về ít nhất là gần ngang bằng gần ngang bằng với lại USD gần ngang bằng với lại USD đấy đó là quanh khu vực một chấm có thể nó về lại được quanh khu vực một chấm bằng với USD và cái vùng hiện tại có thể cố gắng hỗ trợ được đồng bảng Anh đó là quanh khu vực 1.04 cũng ngang gần bằng với USD với có cái nhịp điều chỉnh điệp điều chỉnh đối với cặp GU này đấy và mà chiến lược tuần sau chúng ta sẽ canh sell canh sell đối với những cặp cờ này cái vùng gần nhất đó là cái vùng mà trước đó thị trường nó bật lên qua đó là 1.12 1.12 đấy chúng ta có thể sell cặp EU này xuống đây là đối với vùng gần nhất đối với cặp EU cặp GU à, chúng ta sẽ canh sell xuống <clears throat> canh sell xuống đối với cặp GU đấy đó gần nhất đó là quanh khu vực 1.12 và để những cái cặp naming cặp GU EU ờ, vàng có thể phục hồi mạnh là rất là khó ở cái thời điểm hiện tại suy thoái kinh tế hiện tại đang rất là căng thẳng căng thẳng và những cái cặp tiền này chắc chắn sẽ đi xuống thôi sẽ, sẽ đi xuống thôi và thị trường hiện tại đang ở trong một cái thời kỳ downtrend thời kỳ đau chen thì chúng ta cũng không nên là cố gắng à, cố gắng là chống lại thị trường chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng của thị trường và khi nào mà chúng ta đã thấy được đó là những cái khủng hoảng hiện tại nó đang được kìm hãm lại thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét đến những cái lệnh mua đấy những cái lệnh mua à, vừa rồi là những cái quan điểm cá nhân về những cái xu hướng sang tuần chúng ta có thể giao dịch những cặp chính mọi người còn đang thắc mắc cặp nào hay còn đang vướng lận nào thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em inbox trực tiếp cho em thì em sẽ đưa ra những cái phương án để cho mọi người có thể tham khảo và mọi người xem video này mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học vào nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến để nhận được những cái kèo scap nhận được những cái nhận định hàng ngày à, nhanh nhất và chính xác nhất và hàng tuần sẽ có những cái buổi zoom thực chiến những cái buổi zoom chia sẻ à, giao lưu à, kiến thức những cái kinh nghiệm quan điểm cá nhân để cho mọi người có thể à, chủ động giao dịch và có thể phân tích được thị trường và mọi người có thể kiếm được tiền từ thị trường bằng chính cái kiến thức của mọi người và à, em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em và chúc mọi người sang tuần chúng ta sẽ học được thật nhiều kiến thức và chúng ta sẽ đã đưa ra à, đưa ra những cái chiến lược và kiếm được thật nhiều lợi nhuận sang tuần sau em cảm ơn tất cả mọi người